Hôm nay là ngày 21 tháng 2 nhuần năm Quý Mão, ngày này là ngày kỷ hợi, tháng Ất Mão, năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chủ tứ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, bình địa mộc, ngày kỷ hợi tức can khắc chi, nghĩa là thổ khắc với thủy và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, bình địa mộc, kỷ tuổi, quý tỵ, ất mùi, ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi tân mùi, kỷ dậu, đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ màu. Ngày hợi lục hợp với dần, tam hợp với mão và mùi thành mộc cục, xông với tỵ, hình hợi, hại thân, phá dần và tuyệt ngọ. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi tân tỵ, đinh tỵ, tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ dậu, đinh dậu, tân mùi và tân sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức hợp, tốt mọi việc, kỵ về tốt tụng, sao thiên hỷ, tốt mọi việc, nhất là về cưới hỏi, sao tam hợp, tốt mọi việc, sao mậu thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao sáu trong ngày gồm có sao huyền vũ, kỵ về an táng, sao lôi công, xấu đối với xây dựng nhà cửa, sao cô thần, kỵ về cưới hỏi, sao thổ cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Đông Bắc, tài thần hướng Chính Nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 11 tháng 4 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ ba ngày 11 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày mới, nhờ có tam hội phù trợ người tuổi Tý sẽ có một ngày rất thuận lợi để giải quyết công việc. Quý nhân xuất hiện giúp bạn khắc phục được những khó khăn còn tồn động trong suốt thời gian qua. Bạn có thể mạnh dạn triển khai các dự án của mình, chớ chần chừ, do dự để lỡ mất thời cơ tốt. Lại thêm thiên ấn soi đường, những chú chuột làm việc hiệu quả hơn, năng suất hơn, nhờ đó nhận được sự nể phục của đồng nghiệp và ghi nhận của cấp trên. Nếu duy trì được nhịp độ này thì nhất định con đường sự nghiệp của bạn hết sức hanh thông. Ngoài ra, ngày thủy khí vượng, nhắc nhở con giáp này phải chú ý chăm sóc sức khỏe hơn nữa. Thỉ khí quá nhiều dễ ảnh hưởng đến thận, bạn nên xây dựng chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe, phù hợp với thời tiết giao mùa. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, công việc thuận lợi nhờ được quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, làm việc hiệu quả, năng suất nâng cao. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, được đồng nghiệp nể phục, cấp trên đánh giá cao.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 ngày 11 tháng 4 năm 2023 của tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu gặp cục diện hợi Sửu tương hội nên công việc được thuận lợi. Cấp trên giao cho những nhiệm vụ phù hợp với năng lực sở trường của bản thân, nhưng cũng không thiếu tính thử thách, giúp cho bản mệnh thể hiện năng lực của bản thân và ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và lãnh đạo. Hôm nay, có thiên tài độ mệnh, nên vận trình tài lộc của những chú trâu được khởi sắc rực rỡ, người làm công ăn lương cũng sẽ có thêm thu nhập từ nghề tay trái. Còn người làm kinh doanh thì cũng có một ngày buôn bán khá thuận lợi. Cứ túc tắc vậy thôi, nhưng cuối ngày kiểm lại doanh thu thì cũng chẳng vừa chút nào đâu. Thủy thổ xung khắc, dự báo chuyện tình cảm đôi lứa lại không được suôn sẻ cho lắm. Cả hai có nhiều mâu thuẫn về quan điểm sống khiến bạn không khỏi mệt mỏi. Có thể bạn đã dành quá nhiều thời gian trong công việc mà thiếu sự quan tâm đến đối phương, hãy bù đắp thêm cho người ấy của mình nhé. Câu quyết cho các tuổi Sửu Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, thể hiện được năng lực, sở trường của bản thân, ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, tài lộc có khởi sắc, có thêm thu nhập từ nghề tay trái. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, người làm kinh doanh buôn bán thuận lợi. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, tình cảm đôi lứa có trục trặc do mâu thuẫn về quan điểm sống. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, nên dành thêm thời gian quan tâm tới nửa kia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 nhằm hàn gắn những dạn nứt vốn đang tồn tại. Những người chưa lập gia đình cũng gặp nhiều trắc trở trong tình cảm. Bản mệnh khó có thể tìm được một người ưng ý, cho dù xung quanh bạn có rất nhiều đối tượng muốn tiến tới đi chăng nữa. Có lẽ bạn cần phải đợi thêm một thời gian nữa. Tiết tài giáng họa, về con đường tài lộc của người tuổi dần ngày hôm nay cũng không được sáng cho lắm. Có lẽ do hôm nay bản mệnh có phần lơ đãng, thiếu tập trung nên dễ mua quáng mà chi tiêu tiền bạc vô lối khiến cho túi tiền vốn đang căng phòng cũng trở nên xẹp lép. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, tình cảm rối ren, gia đạo lục đục. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, cần quan tâm hơn tới nửa kia để hàn gắn dạ nứt. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, người độc thân khó tìm được đối tượng phù hợp. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, đường tài lộc ảm đạm, không có nhiều dấu hiệu khả quan. Tử vi tuổi nhâm dần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 hợi mão mùi phú trợ người tuổi mão luôn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào bất cứ công việc gì tuy nhiên hãy cố gắng gắn những suy nghĩ của bản thân với thực tế để tránh xu hướng lý tưởng hóa điều này sẽ giúp bạn không cảm thấy chán nản ngay sau khi bắt tay vào công việc tỷ kiên xuất hiện cảnh báo cho người tuổi mão về những quyết định của bạn trong ngày hôm nay bản mệnh hãy thử lắng nghe ý kiến của mọi người thay vì khăng khăng quyết định mọi chuyện theo ý mình nhé thủy dưỡng mộc giúp cho con đường tình duyên của tuổi mão hôm nay khá tốt bản mệnh không cần phải đi đâu xa mà sẽ tìm thấy người làm mảnh ghép phù hợp với mình một cách nhanh chóng ở ngay gần bên mình thôi Cầu quyết cho các tuổi mão tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy hăng hái làm mọi việc không ngại gian khó tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa tránh xu hướng lý tưởng hóa mọi việc tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ thận trọng trước khi đưa ra quyết định tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc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 của tuổi thìn. Xem tử vi ngày thứ ba này cho thấy, chính tài độ mệnh, dự báo vận trình tài lộc của tuổi thìn hôm nay rất ổn định. Bản mệnh không cần phải chi tiêu tiết kiệm quá mức, tiền bạc trong tay đủ cho bạn chi tiêu thoải mái với nhu cầu sinh hoạt của mình trong ngày này nhé. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc khiến cho tình cảm đôi lứa xảy ra trục trặc. Đây là nguyên nhân khiến cho tuổi thìn hôm nay trở nên nóng nảy như vậy. Thực ra khi hai người ở bên nhau khó tránh khỏi những lúc ý kiến bất đồng, nếu không ai nhường nhịn, thì chuyện tranh cãi là điều tất yếu có thể xảy ra. Tình yêu muốn bền vững cần sự chung tay xây đắp từ cả hai phía, không thể nào chỉ một người cho và một người nhận, cũng chẳng thể nào cả hai cùng không chịu lắng nghe đối phương. Nếu bạn muốn giải quyết tình trạng hiện tại, hãy đặt yêu thương lên đầu và gạt bỏ bớt cái tôi của mình xuống. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, tài lộc ổn định, không cần tiết kiệm quá mức. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ,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 tranh cãi với một nửa của mình vì những chuyện không đâu. Cuộc sống vợ chồng khiến cho bạn ngột ngạt và muốn tìm cho mình khoảng không riêng để suy nghĩ thấu đáo về những chuyện xảy ra vừa qua. Do ảnh hưởng của thương quan, con giáp này làm việc gì cũng không được như ý, sinh ra chán nản, bực dọc. Dường như bạn đang để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống của mình. Nếu cứ tiếp tục thiếu tỉnh táo như vậy, bạn sẽ rất dễ lạc lối và gây ra sai sót không đáng có. Câu quyết cho các tuổi tỵ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 thì càng dễ phát tài, phát lộc, tiền bạc đầy nhà. Hôm nay, bản mệnh càng cần thêm quyết đoán và sáng suốt, đưa ra quyết định nhanh chóng khi có cơ hội phát tài. Nếu làm được điều đó, bạn có thể dễ dàng đón đầu xu hướng và không bỏ lỡ cơ hội kiếm bộn tiền về tay. Tuy nhiên, niềm vui tiền bạc chưa chắc đã khỏa lấp được những nỗi buồn khi mà tình cảm của con giáp này không được như ý. Thủy hỏa xung khắc, người độc thân cảm thấy không thực sự sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới, bạn đành chấp nhận tình trạng độc thân với nhiều nỗi muộn phiền, chưa tìm được cách tháo gỡ. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, tài lộc có khởi sắc, dễ có cơ hội phát tài, phát lộc. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, cần thêm sự quyết đoán và sáng suốt để đưa ra quyết định kịp thời. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, đón đầu xu hướng, không bỏ lỡ cơ hội kiếm bộn tiền. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ,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 của tuổi mùi. Ngày thứ ba này, người tuổi mùi gặp được cục diện ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi trợ mệnh, mang tới cho người tuổi mùi vận trình vô cùng tươi sáng. Trong ngày này công việc với bản mệnh tương đối thành thơi, cũng giúp cho bạn có thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi và làm những việc theo đam mê, sở thích của mình. Con giáp này biết làm thế nào để luôn có được sức khỏe tốt, nhất là trong thời điểm giao mùa nhiều bệnh truyền nhiễm lây lan phức tạp. Dù sắp tới còn một kỳ nghỉ dài nữa, nhưng bạn cũng cần lên kế hoạch cho cả gia đình của mình để có một kỳ nghỉ trọn vẹn và đầy ý nghĩa. Ngoài ra, trong ngày cũng được thiên tài trợ mệnh, nên đường tài lộc của những chú dê khá vượng sắc, tài lộc không ngừng kéo đến. Bản mệnh dù làm công ăn lương hay theo nghiệp kinh doanh thì đều có lợi, tài lộc không ngừng đổ về túi. Câu quyết cho các tuổi mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, vận trình tươi sáng, thoải mái nghỉ xả hơi. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy,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 nhưng khi ở bên người thân hãy tìm cách hài hòa nhất có thể, dù sao bạn cũng không muốn ai tổn thương mà. Gia đạo kém an yên là điều chẳng ai mong muốn. Bạn đừng để những chuyện không vui khiến không khí trong gia đình nặng nề. Việc trao đổi, thảo luận với nhau là vô cùng quan trọng, có lẽ đôi bên đều cần phải thẳng thắn trao đổi với nhau nhiều hơn. Chính quan nhập cục, ngày này có lẽ nhưng những chú khỉ có thể sẽ phải dành thời gian cho công việc của mình, Điều ấy khiến cho tuổi thân khá mệt mỏi và căng thẳng vì đủ thứ chuyện rắc rối ập đến khiến bạn không kịp trở tay. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, thị phi bùa vây, khó mà có được một ngày trôi qua bình ổn. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, chớ nên cố chất khăng khăng theo ý mình mà khiến người thân tổn thương. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ, đừng để những chuyện không vui khiến không khí gia đình nặng nề. Tử vi tuổi canh thân,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 báo hiệu có họa tiểu nhân dắp tâm lừa gạt, chống phá, khiến cho tài vận của những chú gà sa sút nghiêm trọng. Bản mệnh nên thận trọng khi làm việc hay nghe lời mời chào đầu tư, kinh doanh của một người nào đó trong hôm nay nhé. Tuy nhiên, trong ngày có kim sinh thủy, mang đến những niềm hạnh phúc cho chuyện tình cảm của con giáp này. Bạn trân trọng và hạnh phúc với những gì mình đang có. Hiểu được những khó khăn và vất vả của tuổi dậu, người ấy luôn biết cách chia sẻ và động viên, khiến cho tình cảm đôi bên thêm phần bền chặt. Ngày này, đối với người độc thân, thì các bạn đang để cho cơ hội trôi qua mất khi cứ mãi vui chơi quên ngày tháng, nghĩ rằng mình còn trẻ, có thể thoải mái bông đùa với tình yêu. Hãy nghiêm túc với tình cảm và trái tim mình bạn nhé. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy, họa tiểu nhân hãm hại, chống phá gây ảnh hưởng tới tài vận. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa, thận trọng khi nghe lời mời chào đầu tư, kinh doanh báo bở. Tử vi tuổi kỷ dậu,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 bạn cần phải tự vạch ra ranh giới cho bản thân mình và kiên quyết không bước qua ranh giới đó. Ngoài ra, các cặp vợ chồng cũng dễ nảy sinh mâu thuẫn vì những mối quan hệ xã giao không rõ ràng. Bạn cần phải hiểu được tâm trạng của đối phương, thay vì giận hờn, trách móc rằng người ấy không tin tưởng vào mình. Cầu quyết cho các tuổi tuất Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, nhận nhiều tin vui về tiền bạc, nguồn thu nhập tăng lên. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ,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 lo sợ quá nhiều về những chuyện còn chưa xảy ra. Các cặp đôi cảm thấy ngột ngạt trong chính mối quan hệ tình cảm hiện tại, khi càng ngày cả hai càng phát hiện ra những quan điểm trái chiều không cách nào hòa hợp. Bạn thậm chí còn nghi ngờ lựa chọn trước đó của mình, không biết con đường mình đang đi có đúng hay không. Bù lại, chính ấn chiếu mệnh là một dấu hiệu may mắn trên lĩnh vực sự nghiệp, dù tình cảm không được như ý muốn. Bản mệnh là người thẳng thắn, chân thành, thông minh nên thường được cấp trên đánh giá rất cao hãy xác định những mục tiêu rõ ràng và tham vọng hơn cho tương lai nhé. Câu quyết cho các tuổi hợi Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Chuyện tình cảm buồn nhiều hơn vui dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ. Lo sợ về những chuyện còn chưa xảy ra. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc. Cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ hiện tại. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim. Nghi ngờ về lựa chọn trước đó của mình. Tử vi tuổi quý hợi,